có gốc nở cành xanh ngòn nước có nguồn bể cả sông sâu người ta sinh trưởng bởi đâu gốc là tiên tổ ân sâu thịnh vượng thọ trường vương anh hôm nay duyên tiết ngày lành cháu con sắm lễ tâm thành dâng lên con dâng lên bái nguyện tổ tiên ý, ý. năm nhi họ gian lao như cầu bách điều quy sao trăm nghi khe ngàn suối dồn nghi vào một sông điều quý sao trăm khe ngàn suối dồn vào một sông ơn tổ tiên vun trồng cây đức tựa tinh thần văng vặc ngàn thu nhớ câu âm thủy nguyên tư ngọn mà không gốc cơ đổ vững sao nhớ tổ tiên đời đời hương khói cửa họ ta dòng dõi châm oanh ngày nay nức tiếng thơm dành. hoa Đức sáng dọi sơn hà cầm tu Đức sáng cùng vũ trụ bao la đuốc thiêng sáng dọi lòng ta sữa mẹ công nghi trả ai tay thuyền gặp bến nhờ tay người lái ơn mở đường dẫn lối từ xưa nhớ ơn bành tổ cao dày tổ như cây có cành tuy không được trường sinh vĩnh tuế cũng mở đường cho thế hệ mai sau trăm năm một cuộc bể dâu một cuộc bè dâu tóc xanh rồi cũng bạc đầu không xa chim không tổ như nhà không mãi nhớ tổ tiên ruột rồi từng phen hỏi rằng người ở cung tiên hay về thủy phù chơi miền giang tân ý, giang tình coi u minh hàn lâm xứ sở dọc chân trần cơ mộ thế lương u hồn liễu cách dương quan tàu tiên giọt nước mưa sương lạnh tượng phật từ hướng đạo rước lên hay trời tây trúc tỏa sen nguyện xin chắc giang về miền dương gian chắc giang về miền dương gian thăm con cháu thăm làng xóm cũ thăm phố phường dòng họ gần xa nơi ăn chốn ở trong chôn ở trong nhà suy thời phù hộ thịnh đà mừng vui ứng mộng chiêm biết người hiển hiện thiết lô nhang lập điện tại gia có không ở tại lòng ta không nghĩ mà vẫn có ấy là phép tiên vẫn có ấy là phép thân chữ sắc dục bao lần tụ tán nước bể đông với cạn ai hay có thì có tự mảy may không thì là thế gian này cũng không thì là thế gian này cũng không dấu bạc chảy tiền dòng cũng hết thác đi rồi còn thiết chi đâu muốn sàng ta phải bắt cầu ý khai hóa nhật kể ơn công đức tâm lòng thành lễ bạc kính dâng dãi bảy mấy khúc ca văn cùi xin tiên tổ lai lâm hộ trì con dãi bày mấy khúc ca văn cùi xin tiên tổ lâm hộ chi